người nhìn xa xôi một mình trong bóng tối chỉ một mình tôi lạnh lùng có gió muốn mong được mắt rơi nhẹ đắm khóe môi rồi một mái nữa lại trôi một mình mai đây giật mình anh chưa biết mình tìm mai đây rồi nhẹ nhàng tóm lấy chút nét bóng đêm tìm cuộc ấm em Jogando 我去。